Chào mọi người, hôm nay à, mình có một số à, máy câu như thế này Đây Giới thiệu tới mọi người mua à, xem mua được ủng hộ mình nha Đầu tiên, con này Con này thì Con này máy Trung Quốc nha mọi người Đây Size này thì tầm size 7 ngàn À đây, 7 ngàn luôn này Cái này dơ thế này Đây Uh, Orometric Cái gì đây đó ok này một bình này một bình đồng nha mọi người đó rồi con này máy Trung Quốc nha mọi người

đó thì phụ thêm một triệu đấy dạ vâng dạ vâng em phải gửi mọi hố cho em kiểm tra cái này chứ rồi ok anh chịu ném gửi nhé đây một con star siêu giống kết con này thì hình như một ngàn nha mọi người đây star siêu ef 35 b ratio của nó à, trăm ba này Để nâng cái nó lên xíu ok một pin đồng rồi tất cả đấy đều đổi tay được nha mọi người con nào không đổi tay được thì mình sẽ báo đây star siêu máy đổi tay được cái này thân này là thân à, thân này hình như thân carbon hay sao nha mọi người thân này chúng cái này cũng phải thân kim loại con số 2 hai này mình bán 180 à, ngàn nha mọi người 180 đây có một con à, cũng tương tự con đó này mọi người tương tự con hồi nãy cái tiếng kéo này à, à, cách do cái này này mọi người này cước đó quả wow, ok cũng made in của Hàn Quốc nha mọi người đây ok cái này đều đổi tay được nha mọi người đổi tay gập tay được con nào không được thì mình sẽ nói đây một bình động, ok trái này thì trái khoảng trái một ngàn đấy rồi con này con số 3 cũng 180 ngàn nhé 180 <clears throat> số 4 số 4 cũng là một con của Hàn Quốc này Hàn Quốc ngoài hình thì con khá là đẹp con này của hãng gì đây ASC e Casting Caster size 2000 Mobin độc Đó Rồi ok Nhưng mấy con này á À nãy mình quên cho mọi người xem cái thông số cước Thôi hai con đó thì thôi nha Để tới con này mình sẽ cho mọi người xem cái thông số cước à, cược số 2 Cước số 3 440m cược số 4 420m cực số 5 cực số 5 bao nhiêu đây cực số 5 chắc là vô được 90 mét à nó giảm mất rồi cái này rồi đây một viên đồng nha mọi người rồi con này con số 4 đổi tay gập tay được nhé số 4 4 này mình bán 220 nha mọi người 220 20 Rồi, số 5 là một con, con hình như cũng star siêu thế vậy. Hàn Quốc mà thấy ghi cái gì đây. Mình thấy nó ghi hiểu gì hình như cũng star xíu. LS 200 Longgetter cược số 3 vô được 70m cược 1.5 180m cược số 2 thì bao nhiêu mét Đây nó mơ mất rồi cược số 2 đây cùng là đổ tay trái phải được nha mọi người đó, đó khóa ok cối rồi ok cối động thân này là nhựa hết nha mọi người Hàn Quốc con này thì cũng tâm size uh, size con này chắc cũng một ngàn à một ngàn con này chắc nhỏ hơn một ngàn à, con số 5 số 5 số 5 này, nay mình bán 180 nha mọi người 180 6 đây, một con nôi đồng cổ đá. Made in Japan luôn, hình như cái này là Olympic thì phải. AC, Ủa, không biết có hiệu gì đâu. Chỉ có là AC10 thôi, không biết có hiệu gì. Made in Japan luôn này. Nôi đồng cổ đá. Con này thì à, không có đổi tái được nha mọi người. Mô binh thì mô binh đồng. Đây. Mô binh đồng. Rồi ok. Con số 6 số 6 Số 6 này mình bán 150 ngàn Cái này kim loại hết nha mọi người Cái này nhựa này Cái này kim loại này Kim loại này Cái này nhựa này Đây một con này Con này thì máy đời mới rồi Máy Trung Quốc nhưng máy đời mới đâu nha mọi người Đó Máy rất là êm Đây máy rất là êm con này thì khoảng size 3 từ 4 ngàn à 4 ngàn này này cối này cối này cối uh, kim loại này giấy số 3 3.5 vô được 200m 4 vô 160m 5 vô 150m con này chạy 3 bi còn một còn một này là tiêu chuẩn là chống uh, nước chống tê xét cái này câu biển nó được ok nha mọi người chống mũi mặn <coughs> cái này câu biển ok tiêu chuẩn còn một đó đó con nó thì uh, chạy 3 đó ok ngoài hình máy thì có trây xước nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó cũng rất là mới cối này thì đương nhiên là cối đồng rồi đây con này là con số 2 4 6 7 7 này mình bán là 330 nha mọi người 7 330 330 máy này máy đời mới của mình thì tất cả đều là máy uh, Nhật Bản hết nha mọi người Nhật Bản hết rồi một con Suzumi Suzumi này cũng sai 1 ngàn thôi đây máy rất êm quả này đây đó rồi cối cối đồng cước Cực số 1 vô 140m, cực số 2 115m, cực số 3 185m, à, cực số 4 70m. Ok. Đây, toàn thân là nhựa, con là made in China. Đây, máy này cũng là máy đời mới đây. Máy con rất là êm nha mọi người. Suzumi. Suzumi là hàng của Hàn Quốc, cái này sản xuất ở Trung Quốc. Nhưng mà tất cả của mình đấy, đấy đều là bài Nhật nha mọi người. 8. Tất cả đều là tiêu chuẩn xuất Nhật hết. 8 con này mình bán 170 ngàn 7 10 ok 9 con này ngon này ok chuyển lên đây uh, khóa này đó khóa nha mọi người tới và khóa ok cối cối là cối đồng này ratio con uh, này 3.8 này 3.8 King VF 30 cược số 1 à cược số 2 150m số 3 100m, số 4 80m. Ok, cổ động. Rồi, số 3 100m này. Đây, con này cũng của Hàn Quốc nha mọi người. Máy này thì size khoảng à, 2 ngàn, 2 ngàn tới 2 ngàn rưỡi. 2 ngàn tới 2 ngàn rưỡi nha mọi người. Con số 9 chín chín là mình bán 201 nha mọi người 201 mà Hàn Quốc sân Nhật rồi ok 10 10 con này gì đây top spinner con này của Suzumi luôn top spinner TPS 30 nữa dễ quay đây con này chạy một bi Hàn Quốc này một bi này đây bi này chắc là bi trục đây chạy thử nhé đây khóa máy êm nha mọi người ok đây size này thì khoảng à, từ 850 cho tới 1 ngàn đây 850 tới 1 ngàn ratio ô con này ratio tới 5.4 này ratio 5.4 cược 1 rô 160m cược 2 130m cược ba 80m ừ. cổ động đây ok hai bốn sáu tám hai bốn sáu tám chín mười mười con này bán một trăm chín ngàn nha mọi người một trăm chín mươi 10 190 rồi 11 con này thì à, dòng két này của cái gì đấy nữa à giống con hồi này FB30 máy Hàn Quốc Corsair này à thì ra nãy giờ cái này là graphic tất cả cái này thân graphic chứ không phải thân nhựa đây này mấy con này thân graphic thế này <coughs> đây thân graphic hết nha mọi người thân này thì ngon hèn gì mình ờ, rơ mình thấy có một lớp nhúng phủ ở ngoài đây à đây nhựa này nhưng mà nó có một lớp nhúng phủ ở ngoài nên cứ tưởng là nhựa tán phải graphic rồi khóa mở khóa Hàn Quốc khối khối động cược từ đây mình đọc cược con này thì mọi mọi người xem con số 1 rồi số 2 luôn nhé ratio 4.3 cược cược số 2 150m cược số 3 90m cược số 4 70m cược số 4 70m cho mọi người đây rồi ok con này con số 11 180 ngàn 180 Ok 12 là một con đai qua Đai qua cọc carbon spin, spinter Con này à, Taiwan sản xuất Taiwan Taiwan xuất Nhật Thân carbon nha mọi người quả này cái này hơi cứng cái này hơi cứng về mọi người vệ sinh này nhá hơi cứng về mọi người phải mở ra vệ sinh này cái này này đây đặt bó nó nha mọi người mô pin này mô pin này mô pin đồng nha mọi người đây 12 đây hai con này mình bán 150 ngàn thôi về mọi người mở ra vệ sinh này chỗ này nhá 150 12 13 một con Olympic con này đổ tay được nha mọi người No 2E Con này đổi tay được Đó Đây Cối cối động. Toàn thân kim loại hết nha mọi người Này Olympic Japan này Đây 20 mk 2 e Ratio ratio của con này 5.13 cũng cao cược số 3 vô được 225m cược số 4 160m cược số 5 125m nặng 340g thân cái người mà khá là nhẹ à. rồi ok con này đổi tay được đá hoang nha mọi người con này mình bán 350 350 Để số mấy rồi 13 350 350 rồi 14 là một con star siêu này khóa đây star siêu CS35 con này cũng của Hàn Quốc Hàn Quốc nha đây cổ động ok con này thì size của nó khoảng là một ngàn size một ngàn nha mọi người size một ngàn con số 14 14 14 này mình bán là 170 ok 170 anh coi lại anh anh coi lại trên video đi em test có nghĩa là em test nó đã lên đài rồi đây shooter anh shooter anh, gì đây không lúc đấy lúc em lúc Marada Marado Marado còn lại mà cái lúc mà anh đầu shooter nó đi cái này về mọi người phải vệ sinh lại nha mọi người con này thì à, hiểu rồi để mình nói cho bài bản đó này hiểu này sai này sai con này thì khoảng sai ba ngàn nha mọi người đây size này khoảng size 3 ngàn đó tải phải ok khóa rồi tới khóa rồi cồi đồng này ok rồi cái đấy là trước tiên này cồi này vui vẻ thì em nói thật với anh đó đây anh, size này á là size ba ngàn con này á cược số 3 cược số 3 vô 200 cược số 4 165 cược số 5 125 ok đây con này cũng là Hàn Quốc nha mọi người con này cũng là Hàn Quốc nha đây con này con số uh, 15 15 nay mình bán 201 nha mọi người dạ, còn anh đừng có nấu kiểu đấy với em 210 ngàn vui vẻ thì mình nói chuyện vui vẻ chứ còn anh nói chuyện cái kiểu yếu nó thôi chứ ai dám nói chuyện với anh trong khi là em 210 ngàn đây tiếp một con uh, star siêu long kết FB à EF 35B à, con này ra TO 4.3 size này thì khoảng size 1 ngàn máy là máy Hàn Quốc đó thân là thân grab uh, đó là anh em em đã đưa tới nó, nó tới đàn 4.4 graphic nha mọi người đây đây cối này cối đồng nha đó tất cả đều có thể đổi tay trái phải có nào không đổi được thì mình sẽ nói ờ, rõ nha mọi người đây à. con ờ, con số 16 nếu mà em mà biết ở trong nó nó vẽ thì em nó nó vẽ cho nên để làm gì mà em đã nói là em bán máy zin 16 16 này mình bán 180 nha mọi người 180 ok thực sự cái đây tiếp một con con máy hiểu gì đấy mình để ý nè mình biết nè à tìm mua cái đó mình thay thôi nó có cái gì đâu mà anh phải khó khăn với em như thế gang view gang view gs 40 gs 40 ok size này á thì size này khoảng là size 3 ngàn size 3 ngàn nha mọi người đây ratio của nó 4.3 cược của nó thì là đây xem này cược số 2 180 cược số 3 140 cược số 4 100 cược số 5 90 con này là máy made in China này đó đây thân này thân nhựa nha mọi người thân nhựa thân nhựa cổ nhựa đó ok rồi ok hiểu không khách hàng tự coi hàng ở kênh ờ, video tự cái niềm chấp nhận được thì mua không chấp nhận được thôi em chưa ép ai cả rồi ok con ờ, con số 17 thì đấy em đã nói rồi em rất vui vẻ em thấy anh nói em nói chuyện với anh có lúc nào em khó khăn gì không em rất là vui vẻ em bảo là ok để em đi tìm xem thử nó có 17 này còn 17 này thì mình bán với giá là 190 nha mọi người 190 sai khoảng 3 ngàn 190 anh hiểu không vui vẻ thì làm việc còn không vui vẻ thì thôi chứ giờ giờ làm sao em không trả tiền cho anh anh muốn trả máy là cho em thì trả giữa nước cũng được đó ví dụ như anh rất là em rồi đứa thì làm ra tiếp một con nữa không, két không? nữa mà hiểu này thì hiểu gì mình biết nữa mà đây Korea này Hàn Quốc này đây À, Stasiu Quên Stasiu EF30B Ratio 4.3 Ok, rồi ok nó không đầy đủ anh kêu à ừ. không được đây trả lại hàng nó hoàn hàng cho em mình trả tiền cho anh luôn đấy Gratis, Grater Đây, thành này thành Graph nha mọi người Graphic em đây. đã làm khó con này thì size này khoảng 750 cho tới 800 thôi nha mọi người con này con số 18 anh mất tiền anh cũng bực mình em bỏ thời gian em tìm cũng 18 con này mình bán 160 nha mọi người 160 anh mua đồ cũ thì cũng hay xui rồi à, con này khoan đã mình nói luôn con này cược uh, cược số 4 vô 220 m cược số 5 145 cược số 8 110 m rồi tiếp một con con này con Olympic này Olympic đây và em khẳng định VX800 con này thì mình thấy size con này khoảng là một ngàn rưỡi nha mọi người size thực á thì thấy khoảng là một ngàn rưỡi cược thì vô là cược số 3 150m số 4 100 cược số 5 vô 80m cối này là cối đồng ồ oh. cối này là cối cối cối cối tỉnh cối tỉnh chứ không phải cối đồng nhá mọi người cối tỉnh nhá đây cối này cối tỉnh nhá đây đấy bởi đây. em nói thẳng anh này anh thấy không bán mấy hơi thì bán cho vui nói chung là cũng đụng chạm cho nó vui thôi chứ còn giờ thì gặp quá ok rồi con này cô tỉnh thì mình sẽ bán giá rẻ con này là size một ngàn không con này size hai ngàn đó size thật của con này thì khoảng hai ngàn con số 19 19 này mình bán là 19 19 này mình bán một trăm rưỡi nha mọi người một trăm rưỡi rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình ai mua hàng thì liên hệ với mình nhé mình ở đà nẵng cảm ơn mọi người nhiều